Khi về anh dặn như nào rồi? Về, về đây rồi Mày không nghe anh rồi mà anh dặn như nào rồi? Về em Anh là dặn dưới Hà Nội là về đưa về về Nghĩa Lộ sao lại đưa về đây? Là dặn đi rồi là vợ mình đã yếu rồi không đưa về lúc đây. Lúc đang ở dưới Hà Nội là bắt đầu đang đỡ rồi. mày ở chỗ này. Ngã như kia chắc chết đấy. trơn đấy từ từ ơi chỗ này trơn đấy chào quý vị và tất cả các bạn đã tiếp tục quay trở lại nội dung trên kênh Sa Thường Giang của mình Hiện tại thì à, Giang với anh Sơn đang trên con đường mà lên bản à, Lùng Cúng thuộc xã Nằm Có, huyện Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái Video hôm trước mà quý vị đã được xem là anh Sơn đã đưa chị máy ấy, bị à, thận, chữa thận Hà Nội về thì gia đình là không về bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ để mà chữa trị thì là về thẳng nhà ngay sau đó thì à, Giang Anh Sơn cũng rất là lo lắng là cái tình hình bệnh của chị như thế nào thì đường à, lên nhà bạn lên nhà anh đấy thì rất là xa luôn từ cái à, trung tâm xã Nậm Có mà lên đến tận bản Lùng Cúng là 30 km mà đi toàn những đường này trơn vì để xem ở trên đường mà Giang Anh Sơn đi rồi rất là trơn toàn đi đường đất Đấy, anh em này đi khám phá bản Lùng Cúng để tìm nhà chị máy Xin mời à, quý vị tất cả các bạn là cùng chân hai anh em mình lên trên bàn. mấy năm này nữa anh em. chỗ này ngã dưới kia chắc chết đấy đau quá trơn đấy từ từ thôi chỗ này trơn á trơn may là không sao đấy khả năng anh em mình lên lần này không biết nó lên nó quá xa xa vào ừ. Ờ. sang hết nửa rồi đây bắt ờ, đường này xấu nhiều nhỉ đi mất gần 2 tiếng mà chưa thấy một lóc nhà nào dân đâu cả đấy cái này là lần ờ. đầu tiên em đi cái bản này em thấy là tàn ờ. nhất đấy đây đấy, ui khe núi nhưng mà ôi rừng một rừng táo mèo này ôi nhiều táo mèo thế nhưng mà vẫn nhỏ trầu cũng là cán rừng đấy cán một rừng đấy cây là cây là mốc ấy. đây này quý vị nhìn đây cá mèo đây cá mèo nhỏ cá mèo đường đấy bán gặp lên đường đường hưng rừng cá mèo tự nhiên tự nhiên nhưng mà phải có đình nào họ quản lý để thu hoạch tự hái thì uh, ờ, thì nhà là khu nào ngày xưa mà người ta quản lý được ừ. ừ. ta còn nhà đấy rừng ở đây thôi. cá mèo này phải tháng sau mới thu hoạch được tháng 11 giáp với uh, thọ à. táo mèo chưa bạc ngàn xem ké với những cây táo mèo là những cây thông này ừ. thông này là rừng là rừng nguyên sinh đấy nhỉ không được khai thác lắm thấy bây giờ mình nhìn có một một, một nhà dân đây là cái đây là cái lán trông lương nay à, hai anh em đi thật sự là cái bản này là bản có lẽ là Giang là lần đầu tiên mà đi cái bản này thấy là xa nhất anh em từ lúc ở mà chỗ anh em hỏi đường để vào nhà hai vợ chồng mới đi gần 30 phút rồi mà gần hết à, bình xăng đầy mà vẫn chưa thấy à, một cái hộ dân nào hoặc là quanh đây có một cái quán nào luôn quý vị ạ nói là lần đầu tiên Giang đi uh, Nam Thiên Nguyên mà thấy cái bản này là xa nhất này Không biết là là bà con ở trong này sinh sống uh, canh tác thì người ta sinh hoạt ra làm sao nữa để để mà ra cái chỗ vị trí mà anh em mình vào ấy để mà mua thức ăn hay là một cái gì đó thì phải nói là cái con đường này đi nếu mà quý vị nào mà <laughs> đi Hoặc bà con ra ngoài này chắc phải mất 50.000 100.000 tiền xăng rồi Và đi cả về một rừng táo mèo đang bắt đầu vào, vào đến bản rồi Rừng táo mèo các bạn nhìn xem rồi Dài chịu ra Đấy, ờ, đúng là nguyên nguyên rừng táo mèo luôn quý vị ạ bên ừ. này thì bắt đầu mình mới nhìn những cái bản như kìa Đấy. Đây. Ôi rồi nhìn thấy bản rồi Rồi thì anh em mình bắt đầu nhìn thấy một chút là cái đầu bản đó quý vị nhá Rồi đi rất là xa luôn đấy ờ. Mà lần đầu tiên như răng nói với anh Sơn là vào một cái bản này là lần đầu tiên mình đi xa nhất cảm nhận đấy là rất là xa luôn đấy đi đi mãi mình bảo không thấy một cái hộ dân nào xung quanh đây rồi là bán hàng thì đến nơi vị trí này à, một cái rừng táo mèo nguyên táo mèo này nhìn thấy cái đầu bản này anh em mình vào tiếp Ui, nguyên một rừng táo mèo luôn nhìn thấy bản đấy kìa ôi nhìn chưa vị nhìn thấy đào rừng nhá Ui quả ngon lắm Tại thì vào đến bản rồi, vào đến đầu bản rồi Cái bản này nó không biết là bản gì đấy Nó có hai cái bản mình vào, mà đây mình vào trong bên này hỏi Anh phải tương tác khán giả chứ anh mình quay cũng nhiều khán giả ừ. rồi mình sẽ vào trong bản này để để hỏi ờ, thăm em nhà vợ chồng trang a phử đoạn nào nhé thì qua đây thì uh, quý vị nhìn thấy anh sơn đã quay cho mình xem là, là cái mùa này mùa um, táo và mùa mận này, táo này là táo tiền rất là đẹp luôn màu đỏ chót này này đang bắt đầu chín rộ rồi đi vào đi bộ anh hỏi đi đi đi anh anh vào đi bộ anh hỏi tôi cần nói là tôi quay thì hỏi đi làm youtube vừa làm <coughs> Sơn đi vào hỏi thăm xem nhà cửa bạn nào tìm mãn thế đâu Anh có cho em hỏi về nhà Trang A Phử đi đường nào nhỉ? Trang Phử kia. Xa không anh? Đi xa không? Đi xa không? Xa chứ Ủa. Mấy cây rồi em? Một cây á? Khoảng một cây nữa đến ờ, nhà của vợ chồng Trang A Phử đúng không? Ừ. Có vợ mà vừa về ờ, mất rồi đúng không? Đúng rồi ừ. à, ờ, Chiều nay là đưa tang hay như nào anh? Ờ, chiều nay nó đã chắn là đi lưu hấy luôn mấy tỏi cái chú ấy à được à cũng à? là cũng chưa biết là chiều nay đưa tao đúng không đúng rồi À, đi thăm à? Ừ, thăm uh, gia đình là trước mà gia đình có xuống Hà Nội chưa ấy, xong là đòi về đấy. Ừ, Hay chưa là ở Hà Nội à? Ừ. Sao đường mà bản nó xa với ta sao bà con này lại ở những cái nơi mà mà mà mà bản thân em cũng cảm nhận được luôn đấy <laughs> đi đường với ừ. mọi người hỏi bà con đấy đấy tại sao bà con lại chọn được cái nơi mà nó xa như này mà đây mình bán xăng nhỉ? đây mình bán xăng không? Bán chứ. À, đổ xăng đi, tía không ra thì không hết xăng. Bên bà con này thì là mình là, là là ở lâu đời chứ ở trong cái khu bản này. là bao nhiêu năm? Được, được bao nhiêu năm ở trong này? Lâu đời không biết, bao nhiêu đời làm sao biết được. Hiểu không? ví dụ như mình mà mua thức ăn này đồ ăn đồ uống này thì à, mình cũng phải ra tận ngoài chứ đúng không đúng rồi từ đây à, đấy chắc là phải gần hơn 20 cây nhỉ ờ, Hai mươi cây đấy thân gian thì hôm nay vào đây gặp anh lên hỏi ở trong mình này thì có bao nhiêu hộ dân ở đây hai trăm hộ dân cả chết rắn sủa đây bạn gấp đôi ha cá cái này mùa nắng thì còn vào đấy chứ mà mùa mưa mà đúng là chở tấm pro vào đây ngày bà con chở đây là nó giỏi đấy một đây tấm là... Ờ, pro vào đây hết bao tiền anh tiền cả từ à con mình chở nó ra chở ra ngoài này gì ra ngoài tận Đất à, xã bán đúng không trung tâm xã đúng không ra tận xã đây ừ. bốn năm nghìn ừ. còn đi bán rau không ai đấy đổ cho luôn một phát, còn đổ cho luôn một phát, anh em cũng đi. Ừ đi răng từng ít từng ít đây nó một bao đào giỏi lắm cũng được trăm trăm sáu thôi ừ. chưa Chứ ờ, họ không vào đây họ thu mua này Tôi anh em vào đây là là, là trung tâm ở cái bản gần cái đầu bản bước vào cái đầu bản này này thì phía trong này thì là phía bên nhà và bên nhà vợ chồng trang a phử đấy nó một con đường đi khá là xa luôn đấy qua đây thì bà con chỉ đây là những cái đào quả đào mà mà của bà con trồng này nó bắt đầu nó chín dần này từ khu vực dưới kia này quả đào này này nó đỏ luôn này bây giờ nhìn rõ hơn Mình kia rất là nhiều luôn đây nhìn này luôn ở cái chắc khu vực này là là là, là cái à, nhà cộng đồng à đúng không ờ à, thế thế nó rộng rộng sân này à à là bên này là có thấy sân bóng đá này chắc cái cầu ngôn cái, cái cháu hay đá bóng đúng không thế trường học của mình ở đây thì là như thế nào có đi ở dưới bạn ờ, kia nhà gửi nhà trang Phử ấy à có nghĩa là nhà trường học ở bên dưới đó ừ. à. thế trường học đấy thì là có trường mầm non này có trường từ cấp 1 là xuống dưới hết còn trường mẫu giáo còn ở trong à, à chỉ có ờ, trường đấy là trường mầm non đấy vâng, mẫu giáo này À, còn trường cấp 1 thì là tận ngoài xã thế thì đi học thì các cháu đi học kiểu gì ăn ở đấy cuối tuần à, ăn ở đấy luôn hai tuần mới đi đón một lần ừ, hai hai tuần đi đón một lần vâng. ở đấy là nhà trường là người ta chu cấp là ăn uống hết đầy đủ hết đúng không à. Phần lớn là ra cũng ờ, muốn tò mò hỏi một chút là cái đường của cháu đi học như thế nào mà mình đi xe máy này đã mất một nửa ngày rồi thì vào đây thì mấy các cháu đi học hai tuần là học đấy là cứ hai tuần là bố mẹ lại ra đón về đúng không hay là các cháu tự về à, bố mẹ đi đón bố mẹ đi đón đúng không không, không ừ, đi được lớn cấp 2 thì nó tự về được ừ, bản thân em thấy được đi xe máy đấy hướng sống ở đâu nhỉ không có đang ngày phải đi tết chết rồi ừ. hầu như 100 trăm trong này là không có sóng điện thoại luôn đấy giờ mình vào trong này là đây vì này không không có sóng luôn này không sóng à. em cảm ơn anh chị nhá em đi vào trong đấy cảm ơn ờ, các bác nhá các cháu dễ thương không vâng, vâng. đây. <laughs> cháu nào không dễ thương vâng. để tiếp tục vào trong đấy một chút em đi vào trong đấy nhá cảm ơn anh chị nhá anh chị nghỉ nhá ăn quả đào ăn quả đào vậy ngọt lắm mưa ớt con trâu đến lợi quý vị ạ Rất là không, mình có đây hỏi Ôi. À đây, đây, đây, đây Giờ Sơn với Giang vừa đến nơi mà Trong Nóng quá rồi Tôi ít chả lỗi được cháy rất tiếc là đến ờ, sơn đến ra ờ, trận không ờ, kịp nhìn mà mặt em máy đến cuối đang tiền nhà lên trên này chị ở nhà chị máy trên này à chị má nhà nhà bên kia à, thế. bên xác vẫn để trên đấy gì ừ, bây trộn đây à chị không bên kia thế đây là đám gì à? đám mai à mổ trâu mổ à bò. cũng của chị máy gì ừ. thế mấy giờ chôn nhỉ đi, đi, đi lên nhà sao chị gần đây thôi à, đi bộ thôi à, ờ, đi bộ à. bố mà có xe mình nhớ à. cảm ơn chị nhá ừ. Ờ, Sơn tìm nhà chị Chơi bất nhà lần đầu tiên lên đây Chào chị nhá À tôi cho em hỏi là là sau khi mà mà ấy mà chồng này là đưa vợ về là mất luôn à ngày hôm đấy hay như nào anh nó đưa về đến nhà bên kia thì một ngày ờ để mua đen từ sáng thì, thì máy ừ. uh, à, ừ. mất máy à, anh nhá anh em nhá máy à, bị như thế thì nó nhờ anh em rú uh, ừ, vá về đấy ở trên uh, lệnh dấu mấy ngày mới mới đuổi bên kia về à thế à ừ. xong là đưa về đây thì mới mới mới, mới mất đúng không Lần ừ, sau mới mất đúng không đưa về ừ. đi đánh đầu bạn thì chuẩn bị mất rồi thì đi nếu như giấu uh, phân ngày thì nó mới hạn bên kia nó về nhà thì ừ. chả có gì rồi à thế à ừ. cái ừ. đợt đấy thì bọn em ấy chỉ có ờ, dặn gia đình mà lúc đang ở Hà Nội ấy, thì, uh, thì không sao còn khỏe ừ. thì uh, thấy là em cứ bảo là từ từ ở dưới đấy để à. em kêu gọi dần dần để giúp chị à. đó đấy là, dạ. Dạ, là để chữa ấy. Ừ, thì là... chữa bệnh những đòi về ừ, nó mà nó đi lo quá thì nó bảo là vậy nó khỏe thì ừ. khỏe nhưng nó về đã dặn ờ, là ra nghĩa lộ làm sao để đưa về thẳng đây ừ, nó khỏe rồi thì nó về rồi thế à, có nghĩa là, là vợ bảo khỏi rồi Ừ. Ôi Vậy mà đã khỏe thế Xong thì, thì có nhà quá thì Ở đấy Nhớ trẻ con quá thì à, nó đi về Thế Bản thân Giang thì hôm nay là lên đây thì Thấy Giang với anh Sơn là cũng vừa vào Thấy là à. mọi người đang bắt đầu à, chuẩn bị cái uh, ấy tang lễ đấy à. rất là buồn luôn mà khi hỏi đây anh anh là anh trai ruột của ừ, đấy đúng không phử đúng không ừ. anh trai ruột à, anh, à, anh trai ruột anh là Hả? Nhà ba anh nhà, nhà mình là ở đây ừ. ờ, nó nhà, nhà phử đây ba, ba anh em à ờ, ba anh nha có con gái không con, con gái có hai hai chị hai chị là năm người tất cả đúng không ừ. chào anh em nhá chào bác nhá chào bác nhá Sơn gói phong bì đấy không? Vào mình thử nghiệm chứ Vào đây thì à, cũng hỏi của anh trai mới biết được Lại là mọi người đang ấy ở tổ chức Vào đây mình buồn gia đình chứ Chào các bác nhá Chào anh nhá ờ. quan thạc phỉ đây à, Đây, đây À đây à? thạc phỉ dạ, dạ, dạ, ừ. vâng Không biết làm nào chia buồn gia đình Chào các bác nhá Các anh nhá phở nhà không phở có nhà không chắc có đúng không chào các anh nhá chào chào anh nhá vâng. chào các cô nhá đây là không có sóng tôi đi vào nào rất là đông luôn vâng vâng À Phừa à? Ôi ôi, chia buồn với à, gia đình em nhá. Mất. Anh dặn mà như nào rồi? Nói là không nghe. Hả? Không từ tệ. Khi về anh đã dặn như nào rồi? Về, về đây rồi. Mày không nghe anh rồi mà anh dặn như nào rồi? Về em cháu sôi sôi. Anh đã dặn dưới Hà Nội là về là đưa về về Nghĩa Lộ sao lại đưa về đây? dặn đi rồi là vợ mình đã yếu rồi không đưa lên về đây. Lúc đang ở dưới Hà Nội là bắt đầu đang đỡ rồi nó đã xẹp đi rồi anh bảo cứ từ từ đấy mấy nữa anh xuống xem là lúc đấy các anh cũng bảo nên tin là tài mình đấy nhá đấy là do em tại ai Đôi khi là... lộ làm rồi em đưa về nhà đã dặn là đi dặn lại rồi lúc đấy anh đang nhắn tin với anh sơn mà để chuyển tiền tiếp xuống để chữa trị xem vâng, cho vợ tiếp đây là chồng người đưa về thôi bảo không nghe không quên hết rồi không vừa về bán trâu bán bò rồi đấy thôi chị buồn với gia đừng biết làm rồi anh dạ. cố gắng làm biết làm nào được đấy không phải là bọn anh không không nói hay như thế này cả ngã vắt chết chết rồi nhưng mà sao đưa về đấy anh ờ, đêm đưa về đấy xong vào lại đi về vào đây rồi nó mệt quá quá nó khỏe hết không vào được bệnh viện làm sao đóng cửa được lúc là đêm mẹ một giờ cái sáng hôm sau sao anh bảo vào không vào nhưng mà sáng, sáng cơn sau là nó y tế rồi buổi sáng thì nó vừa nó cơ sọ hai bác cơ sáng nó gọi cho anh ấy bảo vào về, về quay lại viện vẫn kịp mà sao không quay lại nó không kịp ngã xong này nó không biết cái gì ngã à? ừ. nó ra ngã ngã xong này không biết cái gì thì nhưng cứ trâu trâu nó mất ở dưới kia thôi thế mới khổ lúc đấy mà lúc ấy là thấy anh thấy vừa chú là thấy khỏe khỏe rồi lúc đang hà nội ấy cố gắng ở đấy vài ngày ấy bản thân bận em cũng là rất là thương khi mà em không xuống được covid ấy thì em chỉ biết là gửi tiền qua anh sơn đưa vào mọi người à, ủng hộ để giúp chị ấy có thể trong một thời gian tới nó khỏe hơn thì mới về nhưng này đấy và vợ lại nhớ con rồi lại nhớ nhà nhớ con này à đây là con gái à con gái này con, con gái à hai đứa à hai đứa à? Thế nào khoảng mấy giờ thì à, mới, mới đưa vợ? Một lúc nữa còn Một lúc nữa kia à? nữa Thế mình đây thì có thắp hương lắm biết gì không? Đang là mang đi để bên kia rồi À, để bên à vợ bên để bên kia rồi à? Ừ, chỗ này này à, Thì Giang với anh Sơn ở đây thì cũng thật sự là anh anh bản thân anh rất là buồn mà khi vào đây thì không có sóng rồi ừ. nên là không liên lạc rồi em cũng biết là vấn đề gì anh Sơn bảo nóng quá trong người khó chịu rồi rất là thôi em sau đi luôn để xem như thế nào tình hình nào để đi vào giận thì biết lộ được không vào biết đâu đi thẳng về nhà đó mà bây giờ về nhà mình không có bác sĩ mà đường thì xa và từ đây vào nhà em khoảng hai ba chục cây anh đi đường thì nhưng mà cây xong nó ngã phát thì nó không thở được kiểu như là dưới ngồi xe sao mà ngã không lúc vào đây ngủ sang cơm mà à nó ăn cơm xong thì khoảng một lúc khoảng 30 phút sau nó tính ngán lắm rồi ừ. không biết cái gì nữa tôi cố gắng chiều biết làm khỏe chứ đi lại cũng được mà. mà không biết làm là chơi buồn thôi chiều hôm ở hà nội vẫn khỏe vẫn đi vẫn ra xe được mà nó về nó bảo là lúc đang tôi đi nó bảo là hình như nó có một con dáng hay con dịch cuốn vào chân nó thò vào trong bụng rồi thì nó ngán luôn không biết cái gì thường À đây là anh thứ hai thôi gì? Ừ. À, cũng là ở lán của anh cả. Ừ, Xong là sáng hôm sau mới vào đúng không? Ừ. Sáng hôm sau vào thì là mợ ở đây ngã là mất luôn. Ừ. À đây là chú đúng không? Bố ờ, bố. À, bố à, chào bác nhá. Chia buồn với gia đình bác. Còn không biết là thế. anh anh người bác mình là viếng như thế nào? Viếng lẻ như nào? Thắp hương lên điện thôi. Không không không thắp hương lên bàn thờ đâu đâu nhỉ? không bên kia thôi thắt được bây giờ đưa phong bì nó cho em chị anh đi, bên kia thắt anh giờ giờ giờ kia thắt ra để ấy đi thắt dạ. đấy đi móc băng ra tí nữa mình xa bên đấy mới xa bây bây giờ về lo hay là không luôn lo anh ở với ờ, gia đình để ừ, xem nào xem nào ở à, trong nhà mình à à mổ mấy con đây mình mổ nó con làm đám này mổ hai con này hai con à? này như hai con bò bé bé bây giờ đang vất vả à đấy à? đang khổ thì hai à. con bé tí thôi à, à. trâu này chắc trâu non nhỉ à. nhìn bò ờ, thịt non ờ, mà bò non Mới được uh, ừ. hai hai tuổi hai tuổi à, ừ. à. Thế thì bình thường mà mình đồng bào mình mà đám tang này thì mình có cái phong tục gì không? có chứ như là người mất ấy thì ờ, có phong tục gì trước khi mà mang ra để để mà mình ờ, chôn cất đây phải có thờ cúng ra làm gì không nếu mà kệ cho người ờ, mình ấy, thì theo cái phong tục tập quán người mong mình ấy là trước khi mất ấy, thì là mình mang về nhà ấy thì mang về nhà thì bắt đầu uh, uh, lấy hai người thủ khem này à. đấy cả đánh trống với cả thủ kèn ừ. đấy còn một số người thì làm à, bếp để nấu cơm à, cả hai người phụ nữ nấu cơm à. hai người thì à, làm cái quan tài đấy sau đó thì suy tính toán thời gian khoảng được một hai ngày hay ba ngày gì đó thì trong khi đó thì xong cái ngày đó thì khi nghe đến cái ngày mổ bò mổ trâu ấy thì sẽ cho ra ngoài à. đấy thì là sẽ cho ra ngoài khoảng được một nửa ngày ở bên đấy à cho thì... cho cái người mất là ra rồi, ngoài đúng rồi. không ngồi thì... trong nhà không không ngồi trong đấy đó mà sẽ cho ra ngoài sau đó thì sẽ Ờ, do cái con bò con trâu mà mình bắt đầu mổ cho nó ấy. Đấy, bàn giao cho nó rồi là à, khi mổ xong thì làm một ít à, thịt đấy ừ. để cho nó coi như là à, làm bữa lại, cơm là, viên đấy, làm bữa cơm họ. cho cái người mất đó mất sau đó thì uh, xong cái đấy thì uh, mang nó đi trộm à, là. Vâng. mà mình mình mình đưa người mất ra ngoài thì có cái lán để mà che không phong à, tục không của... để ngoài trời luôn như thế để ngoài, ngoài trời, luôn ồ nhưng mà ví dụ nó mưa làm như nào mưa thì mưa... mình lấy áo mưa hoặc áo là mưa lấy che rồi à, bạt thì bạt để à, che thế à phong tục bên, bên này nó khác ở à. bên bên ờ, Hà Giang thì đôi khi nó khác Có hỏi các anh ở đây nói chuyện và chia sẻ và vâng. như vậy thế thì nha người mất rồi này mình mang ra ngoài ấy thì là có ai trông ở đây không cả đêm không à có người trông để mình chỉ để một thời gian khoảng tầm buổi sáng rồi từ sáng ờ, à. khoảng tầm 7 8 giờ đến ờ, ừ. 11 giờ hoặc 12 à. giờ là mình sẽ đưa đi. À rồi rồi, rồi. à biết rồi. Ờ. Chút để gặp bác ấy.